chúng ta vừa có một cái uh, tin buồn ở từ Việt Nam đó là uh, thượng tọa pháp tính vừa uh, mất ở Việt Nam trong cái tuổi đời còn rất là trẻ mới có 43 thôi sư là một Ờ, vị giảng sư rất là ờ, ừ, nhiệt tình ờ, nếu mà không đi sớm thì chắc chắn sư là một rường cột của Phật giáo chúng ta thấy sư rất là nhiệt tâm nhiệt tình ừ, trong các cái kỳ uh, trùng tụng tâm tạng Pali ở, ở ừ, Ấn Độ ở Việt Nam mà siêu cũng rất là nhiệt tình ở trong những cái chuyến đi ờ, hành hương ờ, thăm viếng ờ, các cái sứ quốc giáo hỗ trợ cho các cái chương trình tu học từ thiện tại sao tôi bắt đầu ừ, bài giảng bằng câu chuyện về sư pháp tính là bởi vì ai rồi cũng phải có lúc ra đi à, tuổi nào cũng đi được chứ không nhất thiết là phải tuổi già không cần phải ở cái người mà à, bệnh hoạn trầm kha à, liệt giường liệt chiếu ừ. ai cũng thể đi được hết đang sung sống vậy thì cũng có thể đi được à, mà nằm liệt một chỗ cũng đi được 90 cũng đi được mà 20 cũng đi được có một điều là sư lúc sinh thời đó sư cô rất là nhiều đóng góp à, và giữa chư tăng chúng tôi cũng có những cái liên lạc qua lại với nhau đặc biệt là sư đối với bản thân tôi đó sư cũng là một người ơn ơn có nghĩa là sư đã uh, đỡ cho sư phụ cũng là sư cậu của chúng tôi trong những ngày tháng cuối đời một việc mà bản thân chúng tôi không có làm được chúng tôi xem sư giống như anh em máu mũ trong nhà vậy đó ừ, mà cuối cùng chị đi thì cái chuyện về sư ra đi đó nó đã đánh động không riêng chúng tôi mà còn là rất là nhiều người nó đánh, đánh động cái gì nó đánh động những cái suy tư những cái thao thức của chúng ta về một cái gọi là nỗi đời hư ảo đó ừ. cái chuyện ai cũng biết nhưng mà nó, nó đôi khi nó bị một cái lớp mờ cái lớp bụi mờ của uh, sự thất niệm của cái sự phóng vật chúng ta lãng quên đi mà lâu lâu chúng ta cũng phải giật mình khi mình đối diện với những cái uh, thực tế của đời sống vốn dĩ là những cái mình tránh được nhưng mà tại vì tôi mới vừa nói là mình mình, mình thờ ơ mình để ý trong cái bài giảng sáng nay ờ, qua cái hình ảnh của sư pháp tính tôi muốn gửi đến đại chúng một cái uh, pháp thoại uh, qua cái hình ảnh của một ngọn đèn dạ, tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này ừ. chúng ta giống hệt như một ngọn đèn vậy đó ừ, trong cái đêm, đêm tối của cuộc đời đó đêm tối đây nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là đêm tối tâm linh có nghĩa là chúng ta vô số kiếp sống trong cái bóng tối của ngộ nhận của sự bất tri ừ không biết gì hết cứ lăn lóc thích cái gì thì kiếm cái đó ghét cái gì thì trốn chạy cái đó vô số kiếp cứ sống trong cái bóng đêm như vậy à, mang thân con người nhưng mình sống đa phần không có khác gì những cái loại dung dế vậy thôi ừ. đó gọi là vô minh sống trong bóng đêm vô minh tôi gọi là bóng đêm tâm linh bóng đêm của tâm lý cái thứ hai nữa nó là bóng đêm vật lý này có nghĩa là cứ lăn lóc trong vô số tấm thân sinh tử trong bao nhiêu thứ hình hài quyển tượng có lúc chúng ta mang thân người có lúc mang thân chư thiên có lúc thì mang thân các loài sa đọa nhưng mà đa phần là sa đọa thì chỉ cần mang cái tấm thân đó thôi là đương nhiên chúng ta đã sống trong bóng tối rồi nha sống trong cái cảnh đói nghèo sống trong cái cảnh tật bệnh sống trong những cái tai họa đó là cái là cũng đã sống trong bóng tối rồi cho nên mỗi người sống trên đời này cũng là một điều là một ngọn đèn giống nhau ngọn đèn ở trong cái bóng đêm đó có một điều thì đèn nó có nhiều trường hợp Đấy, đó là nội dung của bài giảng sáng nay có cái đèn đó nó chỉ có hình thức là cái đèn thôi chứ nó không có dầu ừ, nó không có dầu không có không có dầu có đèn thì nó có cái dầu nhưng mà nó không có tim rồi có đèn ấy, có cái còn ngọn đèn ấy, nó có dầu có tim nhưng mà nó chưa có được là thắp sáng có nghĩa là nó vẫn tối thui yeah, dạ, nó vẫn tối thui yeah, dạ, nó có đèn nữa nó có nó có hình thức cái đèn đúng nó có dầu đúng nó có cả tim nữa đúng nó có đủ điều kiện để nó cháy nhưng mà nó thiếu một tí lửa cho nên nó vẫn tiếp tục uh, là một uh, cái gì đó không phải là đèn nữa ừ. thầy gái như vậy rồi có những cái đèn á, là nó có dầu có tim nhưng mà dầu ít quá cho nên nó cháy được ít lâu rồi nó cũng tắt à, nó cũng tắt ừ, rồi có những cái đèn nó được thắp sáng ngon lành nhưng mà nó lại ờ, được đặt ở một cái chỗ là không giúp được ai hết ừ, cái đèn ở trong hang đá cái đèn ở trong một cái căn nhà hoang yeah. Dạ, ở trong một cái hầm tối không có người ừ. thì tất cả chúng ta là đều là những ngọn đèn ở trong số mà chúng tôi vừa kể à, thì thế nào là cái đèn mà không có chỉ có cái đèn mà không có tim không có dầu ừ. đó là những người mang cái thân người mang cái hình hài nhân loại nhưng mà họ không có cái túc duyên tu hành không có trí tuệ giải thoát ở đây tôi không nói thánh trí giác ngộ tôi chỉ nói cái trí tuệ trong chánh pháp mà không có chỉ mang cái hình hài của con người thôi ừ. cũng đi đứng ờ, sinh hoạt ờ, cũng đi bằng hai chân cũng làm việc sinh hoạt bằng hai tay ừ. cũng nói tiếng người cũng ăn uống như một con người cũng có nhà ở cũng có các phương tiện đi lại dạ. ừ, vẻ ngoài hình thức thì đúng là một con người đó nhưng mà cả đời không có Ờ, một cái nhận thức ừ, cần thiết ừ, đúng mức của một con người không có phân biệt thiện ác không có phân biệt cái gì nên cái gì không nên à, và từ đó cả đời không có nghĩ ra được à, cái chuyện gì để có thể đóng góp hy hiến cho nhân sinh cho muôn loài quanh mình ừ. họ thiếu hết tất cả mọi thứ nha thì cái người đó, đó được coi là giống như một cái ngọn đèn mà coi như ờ, không có tim không có dầu không có tim không có dầu rồi cái hạng người thứ hai à, là có dầu không có tim à, có nghĩa là họ cũng có thiện căn đó nhưng mà xui rủi một chỗ là họ đi vào cuộc đời này đó, à, đi vào cuộc đời này nói theo Atida đó nha cái này nó hơi chuyên môn một chút à, là họ đi vào đến cuộc đời này họ, đến, họ đi đầu thai đó đầu thai đã bằng cái tâm gọi là nhị nhân hoặc là vô nhân à, tức là cái tâm mà, mà thiếu trí đó cho nên nó là có thiện căn có có thiện căn có tu hành có phước báo đó. nhưng mà uh, sanh ra làm cái người không có đủ cái huệ căn không có được cái huệ mạng đủ để học và hành cái giáo pháp ừ, có họ có giàu đó nhưng mà thiếu cái tim ừ. rồi cái hạng người thứ ba đó cái hạng người tiếp theo đó là có giàu có tim nhưng mà không có được thắp sáng đó không được thắp sáng tôi lần nữa tôi kể xong mà tôi mới giải thích không được thắp sáng nghĩa là sao tức là họ là cái người có tu hành có phước báo có túc duyên nhé nhiều đời có và họ cũng được đầu thai bằng các tâm trí tuệ có ừ. nhưng mà nó xui một chỗ là họ không họ không có được ai gọi là cho tí lửa có nghĩa là họ cũng lăn lóc ở trong cái cõi nhân gian trong cái chốn chợ đời này nè có cái đó từng gặp nhiều lắm khi mà họ chỉ cần nghe được một cái câu kinh à, đọc được một cái trang sách đạo thì họ sẽ hiểu được họ hiểu được ờ, mà nó xui một chỗ là thiếu một chút xíu nhân duyên một chút xíu điều kiện cho nên đó là tuy là được đầu thai bằng cái tâm có trí tuệ đó có và cũng có túc duyên tu hành có nhưng mà thiếu một tí lửa không có ai nó trao cho họ một tí lửa thế là họ cũng tiếp tục sống trong bóng tối tiếp tục thì rất là nhiều người trong số chúng ta cũng nằm ở trong trường hợp đó à, có nghĩa là cũng có túc duyên cũng có trí tuệ nhưng mà gặp không đúng thầy gặp không đúng bạn đọc không có đúng sách thế là nó nó chưa được khai mở nó không được khai mở thì coi như nó cũng là tối thui nha nó cũng tối thui rồi một cái trường hợp nữa là có tim có giàu ờ, và cũng có được người ta cho tí lửa để sáng có một điều cái dầu nó ít quá có nghĩa là cái túc duyên nó kém quá có hiểu có học nhưng mà nó không đi tới đầu hết nó có nhiều cái chỗ chết lắm chết đây là sao chết đây là bị kẹt á à, có nghĩa là cái niềm tin rồi cái hiểu biết nó đến mức nào đó nó không đi đi thêm nữa nó tới nó ngừng à, nó ngưng này có nhiều cách một là không có điều kiện để tiếp tục tu học hành trì nữa hoặc là tự động chuyển hướng à, gặp phải tà sư ác hữu coi như họ cũng chuyển bản thân họ chuyển hướng hoặc là họ gặp họ bị cái sự tác động từ tà sư ác hữu từ những cái gọi là sách vở à, mà ừ, không có lành mạnh đó ừ, không có đúng hướng chánh pháp đó. thì họ cũng chết bởi vì giàu ít quá giàu ít quá có có một thời họ cũng hiểu có một thời họ cũng có hành trì đó nhưng mà nó không được bao lâu hết hoặc là do yếu mềm à, yếu mềm cho nên là cái uh, cái công phu tu học nó không đi đến đâu tự nó bị ngân mà nó cũng có trường hợp đó nữa thì tôi kể hết rồi tự nhiên ờ, tôi không cần giải thích nhiều tự nhiên bà con tự xem cho mình là cái loại đèn nào mình là cái đèn nào trong số đó nha có tim có dầu ngon lắm nhưng mà dầu cũng nhiều rồi còn có người đó thì như là cũng có tim có dầu cũng được thắp sáng à, nhưng mà cái đèn đó bị đặt ở trong cái chỗ không có người không có người cho nên cái sức phục vụ cái ý nghĩa cái tác dụng của nó không được nhiều có, có nghĩa là cũng có trí tuệ cũng có học hỏi cũng có hành trì nhưng mà không có cái lòng hy hiến không có cái ờ, tâm đóng góp ờ, mong là không có điều kiện khách quan hay là bản thân họ không có cái lòng không có lòng đóng góp thì khi mà, mà, mà, mà ờ, lọt vào trong cái trình cái, cái trường hợp đó thì, thì, thì bản thân họ thì ok đó nhưng mà chỉ là một ngọn đèn cho riêng họ thôi ừ, cho riêng họ thôi cho nên ấy, à, nó có cái trường hợp tư trường hợp cuối cùng đó là cái đèn mà nó có tim nó có dầu à, nó được ờ, thắp sáng à, và nó được đặt ở một cái chỗ ờ, có thể phục vụ cho đông đảo đại chúng à, đó là những cái trường hợp mà tôi mô tả minh họa về một thân phận ừ, chúng sinh trong cái cuộc đời sinh tử này ừ, và từ đó qua những cái phân tích đó chúng ta thấy thì ra đó, sống nhiều hay sống ít chưa hẳn là tốt hay là xấu nếu mà mình sống ít mà mình từng là một ngọn đèn à, có dầu có tim được thắp sáng và được đặt ở cái chỗ có thể phục vụ cho nhiều người để phát huy ý nghĩa và tác dụng của một ngọn đèn đúng mức ừ, thì sống bao nhiêu cũng tốt ừ, sống bao nhiêu cũng tốt còn nếu mà thiếu dầu hoặc là thiếu tim cũng kẹt mà nếu có dầu có tim nhưng mà thiếu cái một tí lửa cũng kẹt có dầu có tim có lửa nhưng mà dầu ít quá cũng kẹt à, có tất cả mọi thứ dầu một bình đầy à, tim tốt được thắp sáng ngon lành nhưng mà bị đặt ở một cái chỗ mà không có phục vụ cho nhiều người lắm không? thì cuối cùng thì dầu cũng cạn thôi nhưng mà đôi khi là cái, cái, cái, cái, cái ý nghĩa cái tác dụng của ngọn đèn nó không có được phát huy đúng mức cho nên tôi giảng tới đây tôi ngưng là đã đã được rồi đó đã được rồi đó không giảng nữa à, cũng được rồi đó là bà con tự xét à, xem mình là cái trường hợp nào trong số những trường hợp đó và nếu ờ, mày phải lựa chọn thì chúng ta nên chọn cái trường hợp nào chọn là cái đèn là nào ờ, ờ, chọn cái đèn nào chọn là cái đèn là chắc chắn là không ai muốn mình là cái đèn không có dầu không tim rồi chắc chắn không ai muốn mình là cái đèn không được thắp sáng rồi nhưng mà còn hai trường hợp còn lại đó là cái đèn mà nó được đặt ở chỗ đông người hay là cái đèn nó tự nó sáng cho một mình nó ở trong một cái hang động ờ, cô quạnh nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy dấn thân dạ, lăn xả vào chợ đời rồi chấp nhận bao nhiêu cái hệ lụy phiền phức từ những giao tiếp để mà làm một cái chuyện gọi là quần dương chia sẻ hy hiến không tùy cái hạnh nguyện của mỗi người thôi tuy nhiên ờ, đóng góp thì nó có nhiều cách lắm quý vị đóng góp một cách ờ, gọi là ầm ĩ rầm rộ huyên náo hay là đóng góp một cách lặng lẽ âm thầm cái nào cũng đóng góp hết thì một trong những cái đóng góp đó trong kinh ghi rất rõ làm các điều thiện cũng là một cách đóng góp ban bố cái vô ý cho người khác ban bố cái trí tuệ cho người khác ban bố cái vật chất cho người khác hỗ trợ tinh thần cho người khác à, bằng các cái việc thiện việc lành đó cũng là một cách hy hiến mà không làm ác không nghĩ ác không nói ác cũng là một cách hy hiến nhiều người không để ý cái này tưởng là phải bố thí phải thuyết pháp phải in kinh phải cất chùa phải đúc tượng mới là đóng góp họ quên rằng những ngồi yên ở trong nhà đó trong phòng đóng cửa lại tắt đèn trùm mền mà sống bằng cái tâm lành bằng cái chánh niệm và trí tuệ đó thì đó cũng là một cái động gấp bởi vì hôm nay chúng ta cứ vào Facebook chúng ta thấy nha có biết bao nhiêu người dùng cái ác tâm của mình mà vào trong đó gieo rắc cái phiền phức cho người khác lẽ ra chỉ cần họ đừng có post những cái dòng chữ đó những hình ảnh đó à, thì nó bớt đi bao nhiêu cái phiền cho người ta nha họ đâu có cầm chịu dao họ đâm ai đâu họ đâu có đầu độc ờ, ờ, ai đâu không họ cũng đâu có ờ, đặt mìn bóp ừ, cò nổ súng để giết ai đâu họ không có làm nhưng mà chỉ vì một chút ác tâm thôi ừ, một chút phát biểu bằng miệng hay là bằng chữ viết không gõ gõ vài cái cũng có thể làm phiền cho người khác rồi không cho nên Ờ, lời Phật dạy ờ, từ ba đời như lai đó à, không làm các điều ác lợi mình lợi người thực hiện các hạnh lành lợi mình lợi người giữ gìn tâm trong sạch lợi mình lợi người có một điều là tùy thuộc vào cái túc duyên khuynh hướng tâm lý và cái điều kiện của mỗi người mà uh, khi hành thiện như vậy đó, chúng ta là cái cái đèn nào cái đèn ờ, là, là ít dầu hay là cái đèn ờ, cái tim ờ, tim tim tim ngắn tim cụt hoặc là cái đèn bị đặt trong bóng tối bị đặt trong chỗ vắng hay là cái đèn được đặt ở trong cái chỗ đông người tùy mình thôi nhưng mà miễn sao à, mình làm một ngọn đèn mà được thắp sáng là tốt nhất nhưng mà nhớ cẩn thận cái này ngọn đèn nó sôi rọi cho thiên hạ nhưng mà cái chân đèn thì không bao giờ được rọi tới cái chân đèn luôn luôn tối cũng vậy nhiều lần tôi nói một người sắp cái búa vào đập nát một căn phòng không chừa một thứ gì hết nhưng mà có một thứ trong phòng không để đập vỡ được đó chính là cái búa ừ, cái búa trên tay mình nó đập nát hết mọi thứ nhưng mà riêng cái búa đó nó đập được bởi vì nó là cái búa thì nó đập ai à, ai đập nó đây phải dùng cái búa khác chứ còn bản thân nó không có tự đập được à, mình à, trước khi biết đạo đó thì mình sống tham lam sân hận si mê à, chạy theo danh lợi à, tình cảm à, chức vụ quyền lực biết Phật pháp rồi buông hết mọi thứ chuyên tâm bố thí trì giới thiền định nhưng mà không khéo đó tâm đắc với từng ờ, cái kết quả ờ, cỏn con sơ cơ của mình thì cũng kéo chúng ta chỉ đập phá một mớ ác ác, ác cái, cái ác pháp bất thiện thôi một mớ thôi nhưng mà cuối cùng cái cái cái cái bất thiện mà nó gắn liền với cái thiện đó, thì chúng ta không có có cách nào mà chúng ta có thể giải quyết được nó một cách dứt điểm triệt để rốt ráo nha cái đèn cũng vậy đóng vai trò của một cái đèn mình rọi tùm lum hết nhưng mà cái chân đèn thường nó bị tối <laughs> nhiều khi mình lo mình rọi người ta nhưng mà mình quên rọi mình nha thì cái nội dung bài giảng của, của, của tôi sáng nay tôi muốn nói cái gì đó là bằng mọi cách tốt nhất như có thể hãy trở thành ờ, một cái ngọn đèn ờ, mà có tim có dầu và được đặt ở một cái chỗ mà có thể đóng góp có thể phục vụ cho càng nhiều người thì càng tốt đó là nội dung mà tôi nói sáng nay nhưng mà chưa hết nó còn có những cái chi tiết sâu bên trong đó nữa đó là ai trong chúng ta cũng có những hạn chế nhất định à, cái hạn chế đó nó nằm ở trong dầu cái hạn chế nó nằm ở trong cái tim ừ, hạn chế nằm trong dầu nằm trong tim hạn chế trong dầu là sao dầu ít quá thì cái cái cái cái cái, cái, cái cái thời gian mà tỏa sáng của ngọn đèn nó chắc chắn không có lâu cái tim mà dởm quá đó thì dởm này có nghĩa là nó ngắn quá đó thì nó mau bị bị bị, bị lụng lắm nó mau bị hết à, đừng có nghĩ tim nó không, không có hết tim nó có hết nó cứ cháy đến một lúc mà đó thì nó ngắn quá mà thì nó bị hụt dầu hụt đến cái này nó nó ngắn quá mình cứ vặn lên ngoài đó thì nó không nó không nó nó không còn được ngâm trong dầu nữa nó bị hụt tôi nghĩa là nó không tiếp tục nhận được dầu nữa cũng mệt nha nó phải là được ngâm trong dầu và, hoặc là nó có loại tim dởm là cái tim mình nó bị thấm nước cho nên cái mức mà gọi là, là, là, là cái, cái khả năng mà nhận dầu đó không không có tốt à, nói nha quý vị nào thử đi lấy cái lấy cái cái, cái tim đèn á, tim khô á, đem nhúng nước cho nó ướt xong rồi mới đem gắn vào trong cái đèn á, thì biết à, chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó chúng tôi sống ở ở, ở miền đông Việt Nam á, thì thời xưa trong chùa có điện cho nên chúng tôi ờ, phải đốt đèn dầu rồi có cứ khi hết dầu thì cầm cái cái đèn đi chăm mà có những khi mà mình tuổi trẻ mình làm biến dầu nó hết mình không không có không có nhớ đi đi chăm hoặc nhớ mà là lười tới lúc mà dầu nó cạn rồi đó thì cái tim nó bị hụt mà đêm hôm lúc đó là khuya rồi, rồi, rồi, rồi, rồi muốn lấy dầu phải chạy lên lên chánh điện trên nó có cái thùng dầu đó mà mình, mình đêm hôm làm biến làm sao thì chúng tôi mới rót nước vào à, rót nước để nâng cái dầu lên để cho nó tiếp tục nó cháy thì các vị biết rồi à, các vị biết mà khi mà nó nó nó, nó cháy hết cái phần dầu nổi đó đó thì bắt đầu nó tới nước mà nếu mà mình kịp thời mình thay cái tim mới mà trước khi nó chạm nước thì ok còn đằng này đó là mình để cho nó cháy hết cái phần dầu là lúc gì cái tim nó bị hư để nó rút nước lên nó bị hư nhớ rồi đó cái này cũng là hợp tim nó hư nữa ừ. Ờ, có nghĩa là cái khả có phước duyên đó, nhưng mà lúc bây giờ cái khả năng mà tiếp nhận chánh pháp của mình lúc nó có vấn đề ừ, trong số những người chúng tôi tiếp xúc đó, chúng ta thấy có trường hợp này nhiều họ cũng là người bẩm sinh là thông minh đó có khả năng trí tuệ có thể tiếp nhận chánh pháp đó. nhưng mà do cái tim của họ nó có vấn đề tim họ nó bị thấm nước à, nước ở đây là gì đó là ừ, một thứ phiền não nào đó ừ, một thứ phiền não nào đó cái tánh ganh tị mạnh quá à, ờ, tánh bụng xỉn nặng quá ờ, nóng tính quá nhiều cái niềm đam mê quá ừ, thích tập lâm hết thì những cái đó nó làm cho cái tim là bị hư đi cho nên cái khả năng mà tiếp nhận dầu nó nó bị hạn chế và từ đó là cái bây giờ có được mồi lửa thì nó cũng không có cháy được ừ, cái này chuyện rất là quan trọng nha chuyện rất là quan trọng ờ, cái, cái có nhiều lý do để cho cái ngọn đèn nó không có được ờ, những cái không có ờ, tiếp nhận được cái nguồn lửa ờ, tiếp liệu nha ừ. không nhận được nguồn lửa từ tiếp xúc của nó thì chúng ta cũng vậy chúng ta có nhiều cái, cái lý do để mà chúng ta không có tiếp nhận được cái chánh pháp một là uh, những cái lý do nội tại uh, thí dụ như là nãy tôi mới vừa nói là phiền não nhiều quá uh, phiền não nhiều quá cũng là một thứ uh, trở ngại nội tại hoặc là ừ, cái thiện pháp mà nó có vấn đề nhà thiện pháp nó có vấn đề thí dụ trí tuệ ít quá niềm tin ít quá tạm quý ít quá chánh niệm ít quá ờ, khả năng định tâm kém quá đó là cái thiện mà bị kém cũng là một cái vấn đề mà cái bất thiện mà nó mạnh quá cũng là một cái vấn đề đây là lý do vì đâu mà trong kinh ghi rất rõ có những cái điều kiện để nó nuôi lớn phiền não đặc biệt là năm truyền cái ở trong chú giải uh, kinh đại niệm xứ chú giải uh, cái uh, phẩm thánh giác chi trong tương ứng bộ tôi nói rất là rõ cái chuyện đó trung chú giải chú giải trung bộ cũng có nói chuyện đó ờ, có nghĩa là năm truyền cái gồm có dục tham ờ, sân độc hôn thủy ờ, trạo hối và hoài nghi thì năm cái này nó có những cái nó cũng có thể lớn mạnh có những cái điều kiện khách quan và chủ quan à, tránh được cái đó thì thì nó mới nhẹ được ừ, và có thể trừ được rồi đối với thiện pháp thì trong đó ghi rất rõ thất giác chi ừ, thất giác chi à, rất rất chi là một cái tên gọi khác của Bắc chánh đạo yeah. Dạ. và nó cũng là một cái hình thức thu gọn của tất cả thiện pháp tôi biết nhiều người nghe rất là sốc nhưng mà sự thật đó là như vậy nha tất Giác chi nó là một cái, cái tên gọi khác của bác chánh đạo mà nó cũng là một hình thức thu gọn của tất cả thiện pháp không có ai mà tu tập viên mãn tất chất chi mà lại thiếu ừ, tính tấn niệm định tuệ tàm quý chị nó không có nhớ nha chị nó không bao giờ có ừ. cho nên là trao dồi thức chất chi cũng là trao dồi tất cả thiện pháp ừ. thì ờ, trong đó ghi rất rõ có những điều kiện mà nó để nó hỗ trợ cho thức giác chi ví dụ như niệm giác chi là cái khả năng tỉnh thức ừ, trong mọi sinh hoạt của thân tâm ừ mọi sinh hoạt diễn biến và hoạt động của thân tâm nó gọi là niệm giác chi trạch pháp giác chi tức là khả năng trí tuệ biết cái gì nên cái gì không nên biết cái gì thiện cái gì ác biết cái gì cần thêm cần bớt cần chỉnh sửa đó là trạch pháp giác chi trạch là lựa chọn đó cần nhắc đó à, cần giác chi là cái khả năng là tinh tấn trong cái việc hành thiện lánh ác thì đó gọi là cần giác chi à, rồi hỷ giác chi là cái niềm vui có được trong cái lúc mà hành thiện lánh ác đó. À, còn tỉnh giác chi là cái khả năng lắng động à, lắng động à, an yên ừ, của nội tâm khi mà tu tập thiện pháp à, rồi định giác chi là cái khả năng là tập trung tư tưởng tập trung tinh thần trong cái lúc tu tập thiền pháp xã giác chi là cái khả năng là bình ổn cảm xúc trong lúc tu tập thiền pháp trong lúc hành thiện lên ác thì tổng cộng lại nó gọi là thất giác chi ừ, gọi là những cái yếu tố giác ngộ của cái người cầu đạo giải thoát ừ, thì mỗi một cái giác chi như vậy nó có những cái điều kiện hôm đó tôi có nói rồi nha có nói rồi bữa nay tôi không muốn nhắc lại tôi nhắc sơ sơ thôi thí dụ niệm giác chi à, thì chuyện đầu tiên là mình phải gọi là lấy bốn niệm xứ à, làm cái đề mục ừ, bốn niệm xứ tức là những những cái uh, hoạt động của thân tâm ấy ừ, làm gì biết mấy tâm trạng cảm xúc ra sao biết rõ ừ, thì đó gọi là niệm nhất chi thì mình muốn có được niệm nhất chi thì mình phải sao phải sống trong bốn niệm sức rồi gì nữa phải gần cái người có chánh niệm xa cái người thất niệm và lòng thường xuyên à, nghĩ đến chuyện trao dồi chánh niệm à, rồi trí tuệ tập pháp giác chi cũng vậy tập pháp giác chi là phải học giáo lý phải học giáo lý không thể nào mà bỏ giáo lý phải học giáo lý rồi sao nữa phải gần cái người mà nhiều trí tuệ xa cái người mà, mà gọi là lười học lười hành đó. và cái đầu thường xuyên nghĩ nhiều về cái chuyện trao dồi cái trí tuệ mà mình đang thiếu đang cần bổ bổ sung ừ, và nó, và nó còn thêm một cái là yếu tố vật chất nữa đó là điều kiện sống phải thật là vệ sinh và thật là ngăn nắp nha vệ sinh và ngăn nắp từ thân thể y phục vật dụng phải vệ sinh và ngăn nắp à, thì cái trí nó mới phát được ừ. ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ ừ. à, đó là tập pháp giác chi đó tức là trí gì trí tuệ đó rồi định giác chi cũng vậy có nghĩa là phải học kỹ về các cái đề mục ừ. đề mục trao dồi cái định tâm ví dụ như là đất nước lửa gió tu sao đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng rồi sáu tùy niệm phải tu làm sao niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiên mỗi mỗi một cái niệm một như vậy cách tu đó ra làm sao ở trong thanh tịnh đạo quyển hai phần định uh, à, samadhi đề sản nói rất rõ cái đó nha cho nên à, muốn tu tập muốn giữ muốn có được khả năng định tâm thì trước hết là phải học kỹ các cái đề mục coi mỗi đề mục như vậy cách tu nó ra làm sao và cái khuynh hướng tâm lý nào để thích hợp với đề mục nào ừ. chỗ ở phải ra sao rồi cái người mà mình gần gũi tiếp xúc phải ra sao tránh cái xa cái người không có thiền định ở gần cái người có thiền định và trong đầu đặc biệt để trong đầu phải thường xuyên nghĩ đến việc trao dồi thiền định nha rồi ờ, cần nhất chi cũng vậy sự nỗ lực muốn có được cái siêng ở trong cái việc mà hành thiện lánh ác thì trong cái đó ghi rất rõ phải ờ, nghe pháp phải xem kinh điển ha? để mà thời xưa để không có sách thời xưa phải nghe còn giờ mình có cái vụ đọc sách nữa đọc sách nữa để mà mà mà mà mà mà, mà, mà có được có được những cái uh, kiến thức uh, về gương lành của các bậc hiền thánh trong đó ghi rất rõ ví dụ như khi mà cái tâm mình nó lui sụp nó lười biếng ờ, thì mình cứ phải nhờ cái kiến thức giáo lý mình nhớ được nhiều chuyện ví dụ như mình nhớ rằng các cõi độ xứ là chỗ thấp nhất trong tam giới đó là cái chỗ mà mình không cần nỗ lực tự động buông tay là nó lọt thẳng xuống dưới trong khi các cảnh giới nhân thiên là phải có sự cố gắng leo trèo nó mới lên tới được các cảnh nhân thiên cho nên cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái cần giác chi là sự tinh tấn nó là khả năng leo trèo tòng thiện như đăng mà tòng nét như băng làm thiện thì nó mệt giống như leo lên cao vậy đó còn làm ác nó dễ như mình tuột xuống thấp vậy đó à, cho nên khi mình dễ vui mình làm biến mình cứ nhớ bây giờ mình đang tù đang rơi tự do đang rơi xuống trong cái sự thiếu kiểm soát uhm. còn khi mình hành thiện đó, là có nghĩa là mình đang à, leo lên đang trèo lên đang à, vươn mình lên cái chỗ cao hơn và nên nhớ muốn lên cao là phải có cố gắng phải có chủ ý à, còn cái cái cái cái cái xấu cái ác à, thì không có cần cố gắng tự động là là tự động nó rớt cho nên mỗi lần mà thấy mình mà, mà, mà thiếu cái, cái nỗ lực thiếu tinh tấn không có đủ siêng năng để mà học pháp hành pháp mà thì cứ nhớ nhiều nó nhớ là mình đang rơi tự do các vị trong râm chắc biết tiếng việt cái chữ rơi tự do mà rơi đang rơi tự do ừ. nhớ đó nhớ cảnh giới đội xứ là cái chỗ mà dành riêng cho những người sống không cần cố gắng đó. và các cảnh giới nhân viên và cuối cùng là cứu cánh giác ngộ chỉ dành cho người có sự cố gắng ừ. rồi bắt đầu mình nhớ các cái gương làm thánh nhân ai đó ai đó từ đức phật cho đến ngài xá lợi phất ngài mục kiền liên ngài a nan ngài ca diếp ờ, rồi đến những cái vị tỷ kheo ni ờ, thánh nhân thời đức phật họ đã trải qua bao nhiêu cái công khó để mà cuối cùng họ thành tựu ừ, được những cái gọi là, là ờ, gọi là đỉnh cao của đạo nghiệp nên à, ừ. mình muốn tinh tấn mình phải nhớ cái đó phải học kỹ cái để biết được cái đó à, muốn tinh tấn phải phải lánh xa cái người biến lười và à, ở gần cái người à, siêng năng tinh tấn học hành học à, học giáo pháp hành giáo pháp ừ. rồi muốn trao dồi ừ, thì định nhất chi cần nhất chi rồi hỷ nhất chi cũng vậy muốn trao dồi của hỷ nhất chi cũng phải lắng tâm nghe pháp và gọi là giữ riêng cho mình những cái giai thoại ừ, những cái bài học giáo lý mà nó có cái nội dung kích thích cái niềm vui của người hành đạo chẳng hạn như nhiều lần tôi nói mới tu á, thì mình thấy rằng á, à, à, các tiện pháp á, là cái mà mình phải ráng để làm chi để bớt khổ để hạn chế xa đọa để hướng tới giải thoát để rút ngắn lưng hồi nhưng sẽ có một ngày mình thấy rằng bản thân cái chuyện mà thực hành thiện pháp á, nó là lúc bây giờ nó không phải đơn giản là cái chuyện phải làm nữa mà nó còn là niềm vui tới đây mới khác nha tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần lúc đầu mình chỉ thấy nó là chuyện nên làm thôi nhưng mà sẽ có một ngày mà mình thấy rằng cái chuyện sống thiện đó là nó còn là niềm vui nó là lẽ sống nó là hơi thở nó là cái con đường mà mình không thể là mình mà, mà mình không thể có một cái chọn lựa khác được lúc đó là mà, mà mới khá đó lúc đó mình đã, đã, đã, đã coi như là, là mới ổn đó nha tôi nhắc lại như chánh niệm chẳng hạn buổi đầu mình thấy cái chuyện mà xếp bằng đó, ngồi yên một chỗ nó khổ lắm cái chuyện mà phải ngồi rồng trong cả tiếng đồng hồ nó khổ lắm cái chuyện mà mình phải quên hết chuyện đời á để mà mình ngồi theo dõi hơi thở ra vào ghi nhận các cái sinh hoạt ờ, các cái ờ, diễn biến thân tâm buồn vui cảm xúc tâm trạng nó là cái gì đó rất là khổ rồi khó nhưng mà có đến một lúc nào đó mình thấy chánh niệm nó là cái quyền lợi chánh niệm đó là một cái thứ niềm vui ừ, nó là một cái niềm vui nó là một sự an toàn an ổn và an lạc của mình đúng đâu đi khác sẽ có một ngày hành giả thấy rằng quay lại đời sống thích niệm mới thật sự là khó dĩ nhiên tôi nói cái này nhiều người có lẽ thấy hơi ngờ ngợ không biết có như vậy hay không mà thật sự nó là như vậy nha nếu mà tu tu đúng nha tu đúng thì sẽ có một ngày các vị thấy quay lại cái đời sống thất niệm mới là khổ mới là khó còn trước đây đó mình thấy mà sống chánh niệm là khó là khổ còn bây giờ thất niệm á, mới là khó mới là khổ chứ không phải là chánh niệm nha đến cái lúc như vậy sẽ có một ngày mình thấy rằng à, một cái tâm hồn không hào sản một cái người không có khả năng bố thí khổ lắm mặc dù trước đây mình thấy cái chuyện mà phải phải, phải, phải móc túi phải trao ra phải cho ra nó, nó khó mới khổ không ừ, còn bây giờ mình thấy có dịp bố thí là một dịp hạnh phúc có dịp sống chánh niệm là một hạnh phúc sẽ có một ngày đó mình thấy rằng có cái dịp để mình chắp tay mình cúi đầu trước ai đó là một hạnh phúc mà không phải ai cũng tin hiểu được cái này đâu quý vị không phải đâu quý vị nha ừ, không phải đâu có nhiều người cả đời chấp được cái tay khó lắm khó lắm cúi đầu trước ai đó khó lắm họ lại phải của mình nhìn thôi mình thấy giống như là họ bị ờ, là, là, bị tàn tật cái tay cái hai bàn tay chấp lại nó khó lắm ừ. nói gì là trước một con người bằng xương bằng thịt cả đời không biết tôn trọng ai nhưng mà tôi biết có người họ họ nghiện họ nghiện được lạy ai đó họ nghiện được chắp tay họ nghiện được cúi đầu họ nghiện được khiêm tốn mà thấy mỗi lần được cúi đầu trước ai đó hạnh phúc lắm hạnh phúc lắm dễ sợ như vậy tức là sẽ có một ngày mình thấy sống trong biện pháp đó là cái quyền lợi nó là cái niềm vui chứ nó phải là cái gì đó để mà cái gì đó mà mình phải cố gắng nó không còn đơn giản là cái cần thiết nữa mà lúc bây giờ nó là cái hưởng thụ ghê gớm như vậy bị nghe kỳ không sẽ có một ngày mình thấy sống thiện là một cách hưởng thụ chứ không phải là một cái chuyện phải làm nó phải là một bổn phận một trách nhiệm nữa mà nó là một cái hưởng thụ một cái quyền lợi nó một là một cái gì đó rất là ngọt rất là đẹp rất thơm rất lành rồi ờ, đó là hỷ đó đó là hỷ đó. thì là sẽ có một ngày mình thấy ờ, thiện pháp không phải không chỉ đơn giản là cái nên làm phải làm mà nó là niềm vui của mình thấy được như vậy đó gọi là hỷ giác chi sống trong cái niềm vui đó là thì giác chi nha niềm vui khi mà sống trong thiền định niềm vui khi sống trong chánh niệm niềm vui khi mà mình có niềm tin có trí tuệ ừ, thì đó chính là thị giác chi rồi uh, tỉnh giác chi cả đời bôn chôn lăn xăng có một ngày khi mà thiện pháp có đủ đủ để đủ, đủ xài đó chứ còn đủ thì nó có nhiều cách lắm đủ để lấn ác cũng là đủ không? cái tàm quý niềm tin mà đủ để mình mình tình lánh một cái, cái tội ác đó là cũng là một cái đủ cái đủ nữa là đủ để mình thấy an lạc à, với cái cái lành cái thiện nó cũng là một cách đủ và cuối cùng nó đủ để mà cắt đứt phiền não trong dứt sanh tử đó là cái đủ và rốt ráo triệt để nhất nha thì ờ, cái tỉnh nhất chi là sao tỉnh nhất chi đó là khả năng là an yên tĩnh lặng sâu lắng của mình mà đó giờ mình bôn chôn lắm mình lăn xăng lắm ừ. nhưng sẽ có một ngày khi mà cái thiện tâm của mình cái chánh niệm và trí tuệ thiền định của mình mà nó đủ rồi đó đủ để có nghĩa là mình không còn có thể sống lăn xăng được nữa ngồi yên có khả năng ngồi yên lâu hơn có khả năng duy trì cái thiện tâm dài lâu hơn có khả năng duy trì cái chánh niệm lâu bền hơn ừ, đó gọi là tỉnh giác chi đó là đây là cách nói dành cho cái người không học Atidam còn học Atidam thì mình nói thẳng luôn đây là hai cái tâm sở tỉnh thân và tỉnh tâm nha nhưng mình nói cho cái người mà mà mà, mà, mà, mà sơ cơ thì mình có thể nói gọn là cái khả năng sâu lắng của nội tâm à, nói tới đấy các vị chưa có hiểu giờ tôi ví dụ thêm cái đó cũng trong kịch. ngài sẽ là phất ngày dạy rằng đó là khi mà cái tâm mình nó lăn xăng thất niệm thiếu định ấy, thiếu tuệ thiếu định tinh thiếu tàm thiếu quý nha thì cái cái cái cái cái cái, cái, cái những cái là ừ, sinh hoạt lớn nhỏ của mình đó, ờ, người ta nhìn người ta thấy mệt mà bản thân mình cũng mệt mình tiêu pha năng lượng ờ, một cách là là, là, là, ừ, là vô tội vạ à, lăn xăng lăn xăng cả gọi là cả cái lúc mình nằm nghỉ ngơi đó, cái thân xác mình cũng không thật sự nghỉ ngơi ừ, tôi nói không biết bao nhiêu lần các vị đừng có tưởng là nằm trên giường như là mà, mà, mà nghỉ ngơi nó có có người họ biết thì họ nằm giống như một xác chết vậy đó. trong yoga nó gọi là savasana có nghĩa là gọi là cái tư thế tử thi đó, nằm là buông hết relax và một cách rốt ráo nhưng mà đa phần chúng ta khi nằm á cái cơ lưng của mình nó vẫn gồng nha cái mó sổ dưới lưng mình nó vẫn gồng cái mó sổ dưới cái hai cái bắp cái bắp bắp bắp vế bắp chuối mình nó vẫn còn gồng cái người mà biết nghỉ ngơi thật sự đó là họ, họ buông cái mặt của nó giãn ra ừ, giãn ra toàn thân phải giãn ra ừ thì muốn làm được đó là cái tâm mình phải giãn trước cái tâm mình phải relax trước rồi cái thân nó relax sau bây giờ tôi mới trở lại cái câu nói của ngài sách lại phát này ngài nói rằng khi mà cái tâm mình nó yên tĩnh thì hơi thở nó lắng nó nó, nó lắng sâu nó nhẹ hơn nhiều lắm ừ, mà khi mà nó, nó là một nó là một cái vòng tròn à, tương tiếp là sao tâm mà nó có yên thì cái hoạt động của hoạt động sinh lý mình nó mới lắng nha đó là hệ thở ừ, hệ thở lúc mình làm việc thông thả thông dông đó à. mà bây giờ ngày sẽ phát triển nó về hệ thở nhưng nói khi mình cái tâm mình nó lắng thì tự nhiên hơi thở nó lắng theo mà muốn thấy được cái hơi thở lắng tâm phải lắng mà tâm càng lắng thì hơi thở càng lắng hơi thở nó càng nhẹ càng lắng thì tâm theo dõi nó cũng phải lắng có nghĩa là tâm lắng thì thân lắng thân lắng tâm lắng theo tâm lắng thì thân lại lắng mà thân lắng mà tâm muốn ghi nhận phải lắng theo có nghĩa là thân lắng nuôi tâm lắng mà cái tâm lắng nuôi thân lắng mà nó làm cái vòng tròn tương tiếp như vậy đặc biệt nha để ngày mấy ví dụ này nó giống như cái tiếng chuông cái tiếng kẽm đó ừ. tiếng Bali kia là thanh ta cát chúng ta bà con biết cái tiếng kẽm Bali kia mình thanh ta cát ừ. thì sẵn ở đây chúng tôi mở ngoặt nói riêng là chúng ta ờ, vào đầu tháng 1 ờ, đầu tháng 1 ờ, năm 2020 là chúng ta sẽ có một bộ từ điển Pali do chúng tôi thực hiện đây là bộ từ điển đầu tiên của châu Á châu Á là Asia chứ không phải là là là là, là Đông Nam Á mà là châu Á bộ từ điển Pali đầu tiên của châu Á mà được thực hiện trong cái tự dạng Latin APC xưa giờ chỉ có trong từ điển trong cái tự dạng tiếng ờ, ờ, Devanagari ờ, trong cái dạng Sinhali, Tích Lan hay là trong tự dạng Thái hay là Miến Điện nhưng mà bây giờ lần đầu tiên châu Á có một bộ từ điển do một người Việt Nam làm à, và trong tự dạng ABC ừ. và trong đó có phần giải thích bằng tiếng Pali yeah. à, và có cái phần ngữ căn của mỗi cái từ ngữ ví dụ chữ Buddha à, cái ngữ căn cái gốc cái chữ gốc của Buddha là cái gì ừ, rồi chữ thâm á là pháp rồi cái gốc của chữ thâm á là cái gì ví dụ thì ví dụ thôi ví dụ như mình thấy trong tiếng mỹ nó có chữ companion companion có nghĩa là bạn bạn bè đúng không ừ. thì ngữ căn của nó là cái gì đó là chữ chữ chữ chữ cô cô nghĩa là cộng là là chung với không? À, chữ cô rồi có chữ pen á trong tiếng latin với hy lạp nó có nghĩa là uh, bánh mì như vậy thì companion á, người chỉ biết tiếng Mỹ thôi thì họ thấy là bạn bè nhưng mà biết tiếng Latin Hy Lạp á, thì companion có nghĩa là cái người có thể chia sẻ với mình ổ bánh mì đó hoặc là như bên tiếng Đức có chữ munch tiếng Anh là monk mà trong tiếng Latin tiếng Hy Lạp là có chữ mono có nghĩa là lẻ loi là một mình thì cái mono đó, đó là chính là ngữ căn nha cái mono nó là ngữ căn à, chẳng hạn như monotone là đơn điệu không ừ, nó là đơn điệu gọi là monosodium chẳng hạn ừ. thì mono nó là lẻ loi là đơn chiếc là một mình Đấy, riêng lẻ ừ. thì đó gọi là ngữ căn nha ừ. thì ở đây cũng vậy đó. cái chữ thí dụ chữ thâm mát cái căn là căn thar tha có nghĩa là to hold to keep tức là nắm giữ duy trì nha, chẳng hạn còn chữ buddha là phật thì từ cái căn gọi là ừ, cái căn gọi là push có nghĩa là là là là, là um, tỉnh giấc mà cũng có nghĩa là hiểu biết nhớ nha ừ, thì đây là lần đầu tiên mà ừ, người châu Á ờ, nói chung mà Phật giáo năm năm truyền mình nói, nói riêng ờ, là có một bộ từ điển cũng khá lớn cũng gần gần bằng cái bộ từ điển của hội Pali Tech Society mà có cả được in ba màu ờ, được in ba màu ừ, mà, mà lẽ ra nó còn có cả cái phần minh họa nữa có cái phần minh họa nữa cái phần minh họa màu cho mỗi thứ cây thứ thú ừ cây tú chim muôn nhưng mà giờ cuối thì nhiều trục trặc cho nên cái phần đó chúng ta sẽ để cho cái lúc tái bản còn, còn cái đợt ờ, ờ, đầu này thì chỉ có in ba màu để phân biệt các cái mục từ vì vậy thôi và tại sao cái quẹo qua cái chỗ này nó hơi lạc đề là bởi vì tôi đang nói về cái chữ hành ta cát nghĩa là cái kẽn hay là cái chuông cái khánh á ừ. thì ngài sẽ là phát ngài nói tiếng kẽn ban đầu mới đánh á thì nó nó lớn lắm mình có thể thờ ơ hờ hững mà vẫn có thể nghe được nhưng mà khi mà cái tiếng kẽn nó, nó nó nó nhỏ dần nhỏ dần nó còn là cái dư hưởng dư âm á không thì uh, muốn nghe được nó tâm mình phải lắng phải lắng sâu đủ để nghe được cái dư hưởng dư âm những cái tiếng vang sau cùng rơi rớt cũng sót lại này nó càng nhỏ tâm nó càng lắng mới nghe được ừ. giống như trong một đêm vắng mình nghe được tiếng mũi bay nghe được tiếng thập sùng trên vách nghe được tiếng chuông đồng hồ nghe được tiếng gà gáy ở sớm xa nghe được cái tiếng uh, mà tiếng mưa trên mái tay nương giọt nước mái nhà nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn nghe đi rời rạc trong hồn những chân xa vẫn nhậm mồm lẻ lâu đó là cái bài ờ, cái bài bài bài bài thơ của huy cận mà mà ông làm để ông nói chuyện của ông nhưng mà tôi tôi muốn dùng cái đó để mà tôi dùng cái bài dùng bốn cái câu lục bát đó để mà tôi mô tả cho cái tâm thức ừ, tâm thức của một hành giả mà tôi đang tu tập niệm xứ đó mà ừ, ai nương giọt nước mái nhà có nghĩa trong một cái lúc mình yên tĩnh sâu lắng đến mức nào đó mình mới thể nằm ở trong nhà mà tay nương nương nó chữ nương nữa nó hay lắm có nghĩa là mình phải mình phải gác mình cảm giác mình gác cái tay mình lên cái, cái mái mái nhà phải nương giọng nước mái nhà nghe trời nặng nặng mình nghe ta buồn buồn tức là là nằm ở trong nhà đó mà mình có cảm giác được là mình thấy được cả bầu trời bên ngoài bầu trời bên ngoài nó đang u ám nặng nề nó sắp đổ ập xuống à, mà nghe ta buồn buồn là cái nó dễ rồi nhưng mà nghe đi rời rạc trong hồn này. tức là nó vắng đến mức mà đủ để mình nghe được đâu đó trong cái cái đáy sâu tâm tâm tâm tưởng của mình cái tiếng lạc ngựa cái tiếng chuông bò nghe đi lời rời rạc trong hồn những chân xa vắng dặm một lẻ lâu nằm trong đêm mưa khuya mà nghe tiếng mưa rơi tỉ tách trên mái đó mình mình cảm được ờ, mình như nghe được tiếng lạc ngựa tiếng chuông bò ở đâu đó trên những cái con đường trên sạn đạo trên sơn đạo trên núi xa đó trên những cái con đường những trên những cái rẻo đất tích mù xa tấp ở đâu đó có tiếng người đi trên đó ừ. mình chia sẻ với nhân gian thiên hạ bao nhiêu là nỗi cô quạnh điều hiu thông qua cái tiếng mưa đêm đó ở đây cũng vậy hành giả trong cái sự sâu lắng của chánh niệm thì hành giả mới có thể nghe mới có thể ghi nhận được cái hơi thở vi tế đến mức gọi là kỳ cục này cái, cái tỉnh là tỉnh chỗ đó, đó. cái tỉnh tỉnh cái tỉnh giác chi là chỗ đó, đó tức là bây giờ mình mình lăn xăng lắm cái chuyện trước mắt nhiều khi mình còn không biết nữa mà nhưng mà ở một cái mức sâu lắng nhất định nào đó thì mình cảm được ừ, bao nhiêu cái cảm xúc tâm sinh lý bao nhiêu thứ tâm trạng nó diễn ra trong lòng của mình nghe được hết ừ. nó gọi là tỉnh giác chi ừ. mà muốn có được tỉnh giác chi là mình phải tránh ừ, ở gần cái người mà lăng xăng lăng xăng người lăng xăng người thất niệm ấy, cái người mà gọi là ba đào ba đặng ấy, à, thì họ không có yên thì mình nhìn họ mình cũng mệt theo uhm. Cái giống như người Việt Nam có cái câu mà lấy chồng nghề biển mà hồn treo cột bươm nó hơi lạc đề nhưng mà nó đúng chỗ này tức là khi một người đàn bà mà lấy chồng mà là mà đi biển đó, thì mỗi lần thấy sóng gió đó, là cái nhìn sóng gió mà nhớ chồng ở ngoài khơi lòng yên nói chi là mình ở gần cái người mà lăn xăng phóng vật người ta chỉ nhìn sóng gió mà ta nghĩ đến chồng người ta là lấy chồng nghề biển mà hồn treo cột bươm khi đó mình mình ở gần cái người lăn xăng thì nội mà nó lăn xăng nó kéo mình theo quý vị à nó kéo mình theo buông bắt buông bắt buông bắt buông cái này bắt cái kia mình cũng mệt nha ừ. à, và có sống thiền định sống chánh niệm ừ. và đặc biệt à, là muốn có tỉnh giác chiên là cái người này đó à, phải là cái người có được cái trí văn trí tư ok văn tư là sao văn đây là cái kiến thức giáo lý đủ căn bản để cần là có cần là có ừ bởi vì sao vì sao là bởi vì ở trong ờ, gọi là Mangala Thakitani có nghĩa là chú giải của, của kinh à, Mangala Sutta kinh an lành đó, trong đó ghi rất rõ tại sao mà có cái chữ gọi là Kali nó Kali nó không xa cách xa có nghĩa là là, là, là, là, là liệu lúc mà đàm luận Phật pháp rồi Kali nó thăm mắt là liệu lúc liệu lúc mà nghe pháp là sao có nghĩa là ngay lúc nào mà mình có những cái nghi nan về giáo pháp thì lập tức phải đi tìm người để hỏi ngay lúc nào mà mình cảm thấy là kiến thức giáo lý cần được bổ sung để giải tỏa giải quyết những cái, cái vấn đề trong tu học và hành trì thì phải lập tức tìm người để mình lắng nghe và trao đổi à, cho nên mới có cái chữ kali đó nhưng mà nếu một người mà có kiến thức nhiều đó thì thay vì đó, phải đi bôn ba kiếm thầy kiếm bạn thì nếu mà mình có khả năng được tự giải quyết được nó thì quá tốt không còn cái người mà cái cái trí cái cái cái, cái kiến thức người mà nó hạn chế đó thì lúc đó phải đi kiếm thầy kiếm bạn mệt quá ừ. đó là trí văn thứ hai là trí tư tức là cái khả năng gọi là gặm nhấm tiêu hóa thấm thía ừ, với riêng mình thì nếu mà kiến thức của mình hạn chế thì khả năng mà thằng thấm thía gặm nhấm đương nhiên dứt khoát nhất định là hạn chế mình thấy con bò đó ban ngày nó phải có ăn cỏ thì ban đêm nó về nó mới có cái để nó nhơi chứ quý vị còn còn nó đói 8 ngày nay thì ban đêm nó lấy cái gì mà nó nhơi nè à, nó lấy cái gì mà nó nhơi ừ. miệng nó phải có cái gì đó nó vọng vô để cho bao tử mới có thực phẩm bao tử nó có cái gì đó thì nó mới đưa vô trong ruột non ruột già được chứ không còn lần này bao tử nó đói 8 ngày thì, thì, thì nó đóng lỏng thì có cái gì để đưa ra ruột non ruột già đây nha ừ. cho nên ở đây là phải có kiến thức giáo lý căn bản còn cái chuyện mà mê này trong cái bước đường hành trì và chứng ngộ ờ, cái mà chúng ta thấm thiết ờ, lúc đó, đó chắc chắn nó có những cái khác biệt so với những gì chúng ta đang học hôm nay nhưng nếu chúng ta học đúng thì tuy cái thấy trong lúc chứng ngộ hành trì so với cái lúc mà mình đang học như con vẹt nó có khác nhưng mà nó không có mâu thuẫn không có chống trái nó không có mâu thuẫn nhớ nha ừ. nếu học đúng ừ nhưng mà đừng có nghĩ là nó không giống được không học bởi vì cái học nó là cái nền nó là cái nền nhớ nha cái nền rất là quan trọng thì đó là lý do tại sao mà muốn có được cái tỉnh giác chi là mình phải có được cái kiến thức phải có cái kiến thức và phải có khả năng là là là, là, là tự sâu lắm bằng cái kiến thức về tâm tướng trong kinh ghi rất rõ cái đó nha có nghĩa là mà, mà trước đây đó mình à, lúc thì mình sống bằng tâm từ lúc sống bằng tâm bi lúc thì vui khi thấy người ta lành thì lúc mình có tâm bi khi thấy người ta sống khổ sống ác nhưng mà mình phải còn thêm cái nữa đó là mình phải có khả năng sống xả có nghĩa là đến một lúc nào đó mình phải biết rằng ờ, mọi mọi cá nhân trên đời đều đến và đi theo cái nghiệp riêng của mình mình có thương họ cách mấy thì cũng không có giúp họ được như là cái thiện nghiệp của họ mà mình có ghét họ cách mấy thì mình cũng không có hại được họ như là cái ác nghiệp của họ và sau cùng nhận thức của mình về bản chất tam tướng là mọi thứ đang sinh và diệt một cách chớp nhoáng chóng vánh có rồi mất có rồi mất không có cái gì mà nó tồn tại quá một sắc na mà tại chẳng qua thiếu trí thiếu niệm cho nên mình không có thấy được và nhất là mình cả năm quyền mình thiếu hết tính tấn niệm định tuệ do không thấy do không có không có tinh tấn đúng mức cho nên là thiếu niệm thiếu định là thiếu tuệ mà khi thiếu tuệ đó là sao không hiểu được rõ lắm cái điều mình tin à, mà chính vì không thấy rõ điều mình tin cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu đó có nghĩa là thiếu cái này nó kéo qua cái thiếu kia nha ừ. trong khi người ta có kiến thức giáo lý thì người ta có khả năng là, là tự điều à, tự điều tự điều đây có nghĩa là tự kiểm soát được ấy ừ, tự kiểm soát được bằng kiến thức giáo lý bằng kinh nghiệm hành trì ừ. ờ, cái đó quan trọng lắm thì tôi nhắc lại bài giảng sáng nay tôi nói về hình ảnh ngọn đèn để thông qua đó tôi nói về cái hành trình của đời sống cái hành trình tu tập và uh, những gì chúng ta có thể làm được trong cuộc đời này để men trở thành một cái kiểu đèn nào đó mà tôi đã nói ở đầu bài giảng nha chúng ta là một ngọn đèn mà chỉ có hình thức thôi không tim không dầu à, ờ, chúng ta là một ngọn đèn à, có tim mà không có dầu có dầu mà không có tim chúng ta là một ngọn đèn có tim có dầu nhưng mà thiếu một tí lửa chúng ta là một ngọn đèn có tim có dầu và có lửa nhưng mà cái dầu ít quá không có khả năng là cháy lâu chúng ta có khả năng cháy lâu nhưng mà chúng ta là lại là được đặt ở chỗ nào để có thể hy hiến đóng góp nhiều hay là ít và từ đó cái tác dụng cái ý nghĩa của ngọn đèn ở mỗi người cũng không giống nhau nha ừ, đó rất quan trọng thượng tọa pháp tính đã ra đi ừ, thì tùy cái cách nghĩ của mỗi người ừ, tôi tin thượng tọa là một ngọn đèn à, có tim có dầu và có lửa và ngọn đèn ở đó được đặt ở được đặt ở một cái chỗ mà có thể phục vụ được cho rất là nhiều người hôm nay chúng ta có được những cái phương tiện những điều kiện tốt ờ, trên internet để có thể phổ biến những gì mình nói những gì mình viết cho thiên hạ có một điều là mình phổ biến cái gì mình phổ biến cái gì có người dùng ngọn lửa để mà chia sẻ ánh sáng và hơi ấm cho người khác có người chỉ dùng lửa đi đốt nhà người ta thôi nha cái đó nó khổ vậy đó thì tự mình hỏi mình mỗi ngày mình post lên trên mạng đó không? là mình đang là đem lửa đốt nhà thiên hạ hay là mình mình đang chia sẻ ánh sáng và hơi ấm cho mọi người nha chúng ta là một ngọn đèn hay là một cái đốm lửa thiếu kiểm soát ừ, các vị biết mà đốm lửa mà thiếu kiểm soát là nó nguy lắm à, ông Einstein ông có nói ông nói cái trái bom nguyên tử mà đặt trong tay một bảo chúa trong một chính phủ gọi là, là, là độc tài thì nó giống như là một cái ờ, thứ một con dao nhọn mà nằm trong tay một đứa bé vậy đó nó nguy hiểm lắm các vị tưởng tượng một đứa bé mà năm sáu tuổi mình cầm con dao dao, dao, dao nhọn dao bé mà nó chạy cái ào nó thấy có gì có ngại không chứ tôi ngại lắm nha mà kêu tôi kêu tôi chập nó lại tôi cũng sợ nữa tại vì nó nó mới bốn năm tuổi mình biết cái mũi dao nó chĩa về phía nào nha vậy đây cũng vậy chúng ta có những điều kiện để mà gọi là Ờ, gọi là giao tiếp với người khác nhưng mà liệu chúng ta có phải là một đứa bé cầm con dao đi con dao đi giữa dòng đời chúng ta có phải là một cái tên tâm thần mà cầm cái đống lửa chạy giữa khu rừng hay không cái đó là tùy mình nha cái quan trọng nhất là mình phải là một ngọn đèn à, ngọn đèn đó có tim có dầu có lửa ngọn đèn đó ừ, được đặt ở một cái chỗ an toàn mà có thể ờ, phục vụ được cho nhiều người ừ, ờ, chúng ta có thể chết ở tuổi nào cũng được nhưng mà quan trọng nhất là trước khi ra đi chúng ta là một cái còn một ngọn đèn phát huy được tác dụng và ý nghĩa rốt ráo nhất đúng mức nhất tôi nói rất là nhiều lần có những người trên cuộc đời này sự có mặt của họ là một sự đóng góp có người sự có mặt của họ chỉ là một sự góp mặt góp phần chen lấn và từ đó có những cái chết nó nó để lại cho đời một khoảng trống không sao lấp đầy có những cái chết mà tự thân nó là một cái sự mất mát cho nhân gian cho trần thế nhưng có những cái chết nó là chỉ một sự vắng mặt đơn giản của một con ong cái kiến một con run một con dế của một lá cỏ một chiếc lá khô ừ, nó không để lại một cái khoảng trống nào cho cuộc đời hết mà có nhiều cái người ta còn cần nó nó, nó, nó, nó về đất sớm ừ, để là lòng thân cho cho, cho, cho, cho, cho đất những loại khác nha cho nên trong cái bài giảng sáng nay nói về cái hình ảnh ngọn đèn ấy ừ, cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến đó là uh, chúng ta mỗi người ừ, hoàn toàn có thể ừ, lựa chọn cho mình một hướng đi ừ, một đích đến một hướng đi một đích đến và tùy thuộc cái kiểu sống của mình trong từng phút tôi cố ý nhắc lại từng phút chứ không phải là từng giờ bởi vì 60 phút nó làm nên một giờ và 24 giờ nó làm nên một ngày 7 ngày nó làm nên một tuần 4 tuần làm nên một tháng 12 tháng nó làm nên một năm nha cứ từng phút như vậy ta sống ác hay là sống thiện trong từng phút như vậy ta là một ngọn lửa giúp đời hay là báo đời cái chuyện đó là tùy mình nha tùy mình trong từng phút như vậy chúng ta là ừ, cái cái cái cái cái cái cái, cái đèn nào cái đèn đóng góp hay cái đèn không có đóng góp một cái đèn chỉ để chân cho vui hay là một cái đèn ờ, còn đang được sử dụng tốt cái đó là do chúng ta đó là sự chọn lựa nha chọn lựa và trong kinh nói trong kinh tăng bộ nói trong kinh tăng chi đó đức phật ngài dạy rằng trên đời này uh, có bốn cái hạng người có bốn cái hạng người uh, mà đủ để bao trùm vạn loại chúng sinh ừ. cái hạng thứ nhất là uh, đi ra từ bóng tối và hướng về bóng tối cái hạng thứ hai đi ra từ bóng tối nhưng hướng về ánh sáng cái hạng thứ ba là đi ra từ ánh sáng và cũng hướng về ánh sáng ừ, cái hạng thứ nhất đi ra từ bóng tối mà hướng về ánh sáng có nghĩa là họ sinh trưởng trong một cái môi trường thiếu điều kiện ừ. Ờ, sinh ra trong ờ, bóng tối à, nhưng mà hướng về ánh sáng có nghĩa là khi có được thân người đó thì họ lại lại biết sống thiện sống lành sống đóng góp lợi mình lợi người đời này đời sau thì như vậy cái người đó được gọi là sinh ra trong bóng tối nhưng hướng về ánh sáng cái hạng thứ hai là sinh ra trong ánh sáng như hướng về bóng tối có nghĩa là họ sinh trưởng trong một cái điều kiện trong một cái môi trường có đủ điều kiện để sống thiện nhưng họ đã từ chối cơ hội sống thiện đó ờ, họ có điều kiện ừ, để chia sẻ vật chất chia sẻ tinh thần với người khác nhưng họ đã từ chối họ có điều kiện để phát triển tâm linh nhưng họ đã từ chối và cuối cùng họ đã chết trong bóng tối tôi nhớ ông Bill Gates ông có nói một câu rất là hay đó là sinh ra trong cảnh nghèo đó không phải là lỗi của chúng ta nhưng mà chết trong cái nghèo đó là lỗi của mỗi người các vị còn nghe không alo các vị trong trong còn nghe không dạ chúng con còn nghe sư dạ rồi nghe kỹ nha dạ. sanh ra trong cái nghèo á cái đó không phải là lỗi của ai hết Ờ, ông Bill Gates ông nói ông Bill Gates ông nói như vậy sinh ra trong cái nghèo đó đó phải là cái lỗi của chúng ta nhưng mà cái lỗi là chết đi trong cái nghèo thì ở đây cũng vậy ờ, chúng ta không thể lựa chọn chỗ sinh nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn chỗ sống nha ừ, lựa chọn ờ, không thể lựa chọn cách sinh chỗ sinh nhưng mà có thể lựa chọn cách sống và chỗ sống chúng ta xuất thân sinh trưởng từ một cái chỗ bóng tối chỗ thiếu điều kiện nhưng mà chúng ta hướng về về bóng tối hay là hướng về ánh sáng đó là cái chọn lựa của mỗi người nha cho nên cái hạng thứ nhất cái hạng người thứ nhất ấy, là sinh ra từ bóng tối và cũng trở về với bóng tối sinh ra trong một cái chỗ thiếu điều kiện và cũng tiếp tục sống trong bóng đêm và chết trong bóng đêm bóng đêm của, của tâm lý đó ừ. rồi hạng thứ hai là sinh ra trong bóng tối nhưng hướng về ánh sáng à, cái hạng thứ ba đó là sinh ra trong ánh sáng sinh ra trong một cái chỗ có điều kiện nhưng rồi họ lại tận dụng cái điều kiện đó để họ phát huy cái vốn thiện cái nền thiện cái gốc thiện mà họ đã có để tiếp tục thiện đã thiện là tiếp tục thiện nha ừ. tiếp tục thiện giống như bên nho giáo có một câu là tân tân nhật tân hữu nhật tân tức là mới mới mỗi ngày mới ngày ngày điều mới có nghĩa mình làm mình làm sao mà cho mỗi ngày mình tốt hơn ngày hôm qua à, bây giờ và tốt hơn hồi nãy và tốt hơn hồi nãy à, và một lát nữa sẽ tốt hơn bây giờ đó là, là tăng tăng nhật tăng hữu nhật tăng này vậy đó làm mới mình làm mới làm mới mình à, làm mới mình à, mỗi phút mỗi giây và mỗi ngày nha ừ. như vậy được có bốn hàng hàng thứ nhất sinh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng sinh ra trong bóng tối mà hướng ờ, sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối rồi sinh ra trong bóng tối mà hướng về bóng tối là dễ hiểu rồi dạ, rồi cuối cùng là sinh ra trong ánh sáng và hướng về ánh sáng tôi tuyệt đối tin rằng trong râm này của mình có đủ bốn trường hợp này sanh ra trong bóng tối và hướng về ánh sáng có rồi sanh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối có sanh ra trong ánh sáng và hướng về ánh sáng có và cuối cùng là sanh ra trong bóng tối cũng hướng về bóng tối sanh ra trong bóng đêm và mai này cũng chết đi cũng xuôi tay trong bóng đêm ừ, thì tùy mình thôi cái chuyện lưng hồi tái sanh kiếp sau kiếp trước có hay không không đây ở đây không phải là chỗ chúng tôi nói nha tôi tôi chỉ gợi ý thôi nếu quả thật có một kiếp sau nó cảm ơn cái ông ông ông kiên ông nào ông có những câu này hay nè ta sanh lên trong cảnh nghèo phải là lỗi một cái lỗi là chết trong cảnh nghèo đúng ông, ông nhân ông kiên hay à nói là có nói là có rồi ok cho nên ấy cho nên là chuyện tái sanh biết có hay không à, ở đây không phải là chỗ chúng tôi nói chúng tôi chỉ gợi ý rằng nếu quả thật có một chỗ về cho người xuôi tay nhắm mắt thì chúng ta phải tuyệt đối tin rằng chốn về ấy nó luôn luôn nó thích đáng và nó tương ứng với cái kiểu sống nghe của mỗi người trong cái thuở bình sinh trong cái lúc sinh thời thưa quý vị nha chúng ta sống trong bóng tối thì cái chốn về ấy nếu có thì đương nhiên nó phải là bóng tối và nếu chúng ta sống trong ánh sáng thì cái chốn về ấy nếu có đương nhiên nó phải là cội sáng là vùng sáng nó là một góc bình minh đấy chúng ta phải tin chuyện đó thôi đấy. tôi không không buộc các vị phải tin có kiếp trước kiếp sau mà tôi chỉ gợi ý thôi nếu có đấy, nếu có nếu có một chỗ về à, ngay sau lúc tắt thở thì chỗ về ấy chắc chắn nó phải là đương nó phải là tương ứng và thích đáng đối với cái kiểu sống cái tuổi bình sinh của mỗi người chúng ta nhé ừ, đương nhiên là vậy nha à, lúc sống mình sống nhiều bằng cái tâm tình cảm xúc của cái loài nào thì khi mình chết mình sẽ đi về cộng trú cộng sinh cộng hưởng với cái loài đó tôi tin chắc cái chuyện nó giống như là tôi tin rằng tôi có 10 ngón tay và hai bàn chân tôi tin chắc chuyện đó không rồi cái đó kinh nói nhưng mà tôi nói tức là mình sống bằng cái tâm tình của loài nào chẳng hạn như trong kinh ghi rất rõ à, cái chỗ nào mà mình sống bằng bốn cái vô lượng, lượng tâm từ bi xả đó chính là cái phạm là phạm xứ phạm cung đó là cái chỗ của phạm thiên cái chỗ nào mình sống bằng cái trí tuệ nhận thức về cái lẽ đời sinh diệt mọi thứ do duyên mà có mà có rồi phải mất đi thì cái chỗ nằm ngồi ấy được xem là thánh xứ à, là cái gọi là phật sát sát lại cái như là chỗ đó là cái chỗ của phật của thánh chỗ nào mình sống bằng tham lam sân hận si mê thì đó chính là ờ, máng heo là tàu ngựa là chuồng bò ừ, chỉ nó đơn giản thôi rồi trong kinh còn ghi thêm chỗ nữa có một bài kinh nữa trong tăng chi bộ nó còn giải tiếp thì nói rằng là ai sống bằng cái tâm tình nào thì sẽ về cộng trú với cái loài đó này các vị kheo sống bằng cái tâm tình của cái loài quanh co khuất lấp thì mai này chết đi sẽ sanh về cộng trú với cái loài quanh co khuất lấp thế nào là quanh co khuất lấp quanh co khuất lấp có nghĩa là sống trong tham sân si sống trong ác nghiệp có ai mà muốn người khác thấy mình bất thiện đâu không có Đấy. cho nên khi sống bằng cái tâm tư mà quanh co khuất lấp thì mai này mình sẽ trở về với cảnh giới của loài quanh co khuất lấp cái loài đó là gì ngài nói rất rõ đó là những cái loài mà nó có khuynh hướng trốn chạy mà ví dụ như là thú rừng nè rắn rít chim cá nè nó luôn luôn có khuynh hướng trốn chạy giấu mặt này mình đọc cái đó mình mới thấy khiếp nha các vị đấy trong trong trong thiên nhiên là đa phần là những cái loài có khuynh hướng là giấu mặt và trốn chạy ừ. thì người nói nếu mà một cái người mà sống bằng thiện pháp thì họ sẽ sanh ra trong những cái cảnh giới mà chỉ ngửa mặt mà đi trong niềm vui và tự tin ví dụ sanh làm người sanh làm trời sanh làm dục thiên sanh làm phạm thiên thì không có vụ trốn chạy và giấu mặt Đấy. Mà chính vì làm những cái loài mà, mà, mà thích trốn chạy và giấu mặt á cho nên là mình với cảnh giới là toàn cảnh giới thấp không à ừ. nhưng những người sợ ma nó không có biết rằng à, cái loài phi nhân đó là cực chẳng đã bất đắc dĩ này thì à, họ mới lộ diện thôi chứ họ cũng không có thoải mái không có sung sướng gì chuyện chuyện mà cho người khác thấy họ phải nói như vậy chỉ trừ ra một vài trường hợp rất là đặc biệt đó là cá nhân cái vị đó vị cái vị khuất mặt đó là họ có cái lòng hung ác họ có cái oan trái với cái người đó, đó họ muốn nhát dọa cho người đó có mà bản thân người đó cũng phải có cái ác nghiệp tương ứng mới có thể bị người ta dọa bị người ta nhát nha nhớ nha tức là phải cái ác tâm mãnh liệt người ta mới cái loại phi nhân đó người ta mới dọa nhát mình và mình cũng phải có cái ác nghiệp đã từng dọa nhát ai cho nên bây giờ mình mới bị chứ còn mình phải hiểu ngầm là cái loài khuất mặt khuất mày họ cũng ngại lắm quý vị những cái loài thấp kém họ ngại lắm họ cũng ngại nhưng mà cho mình thấy bạc họ lắm họ không muốn mình biết đến cái sự hiện hữu của họ đó là một cái thứ tâm lý rất là tự nhiên nha tự nhiên bởi vì họ biết rằng mình thấy họ mình sẽ có cái cái cái, cái phản cảm thôi mình ghét mình sợ mình gớm họ thôi nha ừ. cho nên người tàu ở trong tiếng tàu đó nó có cái chữ nó gọi me đó là uế vật mà trong mấy cái mà, mà tiếng Việt Nam vậy là đồ dơ đó ví dụ như ừ, gia đình mới dọn về một cái căn nhà một, một khu đất mà có ai đó trong nhà mà thấy được và cái thấp thoáng không thấp thoáng hoặc là nghe nghe những cái tiếng động lạ đó thì trong nhà người tàu họ nói thế này đây hình như có đồ đồ dơ nha ở đây có thứ không sạch nha trong tiếng tàu có cái chuyện ối vật ở đây có đồ dơ nha ở đây có thứ không có sạch nha bởi vì sao họ nói như vậy là bởi vì tuy họ họ những người đó họ không biết gì Phật pháp nhưng mà họ, họ tình cờ nó đúng một chuyện đó là những cái loài mà khuất mặt mà cao cấp ví dụ như những loài thọ thành hay là sơn thần họ trên cây họ trong ừ, núi đá ờ, ở, gần thác ờ, suối ờ, đầm vực sâu thung lũng thì họ sạch sẽ lắm nhưng mà những cái loài thấp kém không? ở trong cái chỗ mà bóng tối ẩm ướt thì ở trong ừ, nhà cầu ở trong cái xó tối chỗ bậm bụi bậm hôi hám họ có thể dễ dàng ở trong uh, một cái chỗ mà chỉ có chuột dán rắn rít ở thôi ừ. những cái loài mà phi nhân mà thấp kém ở như vậy đó quý vị nha cho nên họ đối với họ chỉ có tự ti rồi chỉ có mặc cảm thôi và họ cũng hiểu rằng mình nó phước nhiều mình mới mang thân người mặc dù ngay kiếp này thôi chứ còn kiếp khác thì khó biết ai hơn ai nhưng mà ngay hiện tại họ biết rằng mình phải là người phước nhiều hơn họ cái đẳng cấp mình phải cao hơn họ mình mới có được thân người mà những người sợ ma mà không học giáo lý đó thì lại không biết cái chuyện này Đấy, cho nên cứ ăn là cứ sợ cứ sợ tùm lum nhưng thật ra mình phải biết rằng trong mắt những người đòi bi nhân đó, là mình cao hơn họ mình cao hơn họ còn cái chuyện mà họ phá mình thì nãy tôi nói rồi một là cái lời bi nhân đó nó có oan trái kiếp trước với mình thứ hai là mình nhằm vào lúc mình đang bị chỗ cái quả xấu ờ, kiếp trước từng làm cho ai đó sợ à, rồi cái thứ ba đó là nhiều khi người ta chỉ muốn báo mộng và muốn nhắc nhở mình chuyện gì đó ừ, ta muốn về để xin phước mà tại vì người ta không nghĩ ra cách thay vì người ta về nó báo mộng trong một cái hình hài dễ thương đằng này thì ờ, có người thì họ lại chọn cái kiểu mà thấy ghê mà mà tại sao mà mà thường những cái người mà về báo mộng hoặc là những người mình thấy là toàn mình thấy ghê là tại sao là bởi vì họ phải hiện về trong hình hài đó đặng mình mới biết họ là ai và họ mới có thể nhắc nhở cho mình biết là là là họ đã gọi là chết như thế nào ví dụ như bây giờ bị đụng xe đi thì họ về họ phải báo cho mình thấy là họ đang trong một cái hình hài máu me tùm lum hết ờ, lồi ruột hột ốc đặng cho mình một là họ có trường hợp họ dọa mình nhưng cũng có trường hợp họ phải cho mình thấy vậy này vậy cho mình biết họ là ai chứ còn hiện giờ trong một hình hài khác thì, thì thì mình đâu có biết đâu à, mình phải cho họ biết ở ờ, đây là thằng tí đây là thằng tèo đây là cậu ruột đây là em ruột của mình đây là em họ của mình đây rồi phải cho mình thấy hình hài thấy ghê để mình thương họ ờ, mình thương mà đằng này mình lại không thương mà đi mình sợ mới ghê chứ nha cho nên tại sao họ phải hiện về trong hình hài cũ có nhiều khi họ trong nhiều năm mà mình vẫn gặp lại họ trong cái màu áo cũ ngày xưa lúc liệm nó mặc cái áo tím hoa cà thì nhiều năm sau mình nằm mơ mình vẫn thấy nói về cũng mái tóc ngang vai như vậy không rồi cũng cái màu áo tím hoa cà đó để làm chi để nó gợi nhớ lại cái kỷ niệm cũ để mà nó tìm ở mình một cái sự cảm thương đơn giản như vậy thôi ừ. và tôi cũng chưa có lựa được cái hình thức nào để mai này mình tôi có trở về tôi nghĩ chắc của tôi cũng trở về trong cái mà lá y này này nếu mà tôi không được sanh làm người không được sanh về các cõi dục thiên phạm thiên thì nếu mà tôi trở mà tôi làm cái loài mà ma quỷ atula nào đó thì chắc tôi cũng về trong hình thức cũ thôi hình thức mà tôi đang ngồi giảng này đó Ờ, tay cầm cái mic lại lấy cái mic kêu kiều chân quý vị nè nè nè tới giờ rồi tới giờ vậy nghe vậy nghe nhưng mà không nghe tôi nghe bên khác ừ. và quý vị đang đi mà mà tôi chết rồi quý vị đang đi mà bị dấp cái gì biết là dấp dây điện cái dây đó là cái dây của của cái micro đó nha ờ, ok ờ, có một chuyện mà chúng ta phải nhớ đó là ừ, sống bằng cái tâm tình nào thì sẽ trở về với cái cái góc trời mà tương tương thích tương ứng với cái tâm tình đó như tôi vừa nói à, cái chuyện mà mình sinh ra trong bóng tối sinh ra trong một chỗ không có điều kiện nó chưa tới đâu đâu quý vị cái vấn đề là đằng sau đó à, khi mà có đủ 18 tuổi có đủ nhận thức rồi khi mà gặp được những điều kiện học đạo và hành đạo nghe đạo à, à, và mình cái khả năng tiếp thu khả năng hành trì khả năng gặm nhấm và tiêu hóa của mình nó ra sao nó là một chuyện nha ừ, sinh ra trong cái nghèo là cái lỗi mà chết trong cái nghèo mà là cái lỗi à, cái đó mới cái quan trọng nhớ ha ừ. thì tôi đã nói cho các vị nghe về đời sống và cuộc tu xuyên qua hình ảnh của ngọn đèn để mình lựa chọn thôi à, xem cái mình là à, thứ nhất mình là kiểu đèn nào thứ hai mình là loại người nào trong bốn hạng người sanh ra trên ra trong tối trong sáng không quan trọng mà cái quan trọng nhất là trốn về của mình mai này là tối hay là sáng và cái chuyện mình ra đi ở tuổi nào thưa quý vị cũng quan trọng mà có quan trọng là trong thời gian bây giờ thời gian mà còn còn tại tại tại tại gọi là tại thế tại vị và đương nhiệm á à, mình đã sống ra sao à, để mình chi để cho trốn về của mình nó nó, nó tràn ngập ánh sáng hay là nó mịt mùng trong bóng tối bóng đêm à, đó là do mình thôi à, tôi nhắc lại các vị trong râm này tôi nghĩ khắp nơi mà phải không trong đó có những người có thể là ờ, phật tử lâu năm phật tử sơ cơ thậm chí có những người chưa từng biết Phật pháp và thậm chí có những người là ừ, vô thần và có những người là tôn giáo bạn nha tôi không có đặt vấn đề là các vị tin hay không tin chuyện kiếp trước kiếp sau tôi chỉ gợi ý thôi nếu chết rồi là hết thì cái người sống trong bóng trong bóng tối đó, chỉ có buồn chỉ có khổ thôi nếu chết rồi là hết nhưng mà người sống thiện ý, đương nhiên là được an lạc Đấy. còn nếu mà có kiếp sau nếu còn có một kiếp sau để về không thì cái người mình sống trong bóng tối đương nhiên là sẽ trở về cái bóng tối và nếu còn có một kiếp sau thì cái kẻ sống trong ánh sáng sẽ có một chỗ về tràn ngập ánh sáng ánh trăng và ánh nắng nắng bình minh nắng chiều đẹp dễ thương nha yeah. Ờ, đó là cách hộ niệm đó là cách siêu độ đẹp nhất an toàn nhất và duy nhất đẹp nhất an toàn nhất à, hiệu quả nhất và cái quan trọng nhất là duy nhất đó là cách siêu độ duy nhất của mình còn thầy bà kinh kệ thì chỉ mang đến cách hỗ trợ thôi à, hỗ trợ thôi ví dụ như là lúc đó nếu mình còn tỉnh còn nghe kinh được à, thì cái đó chỉ mang tính hỗ trợ hỗ trợ trai hỗ trợ cho cái người đã có cái, cái, cái vốn vốn tiền sẵn như mình nói qua cái chuyện lạc đề đó là cái bệnh covid nó chỉ đặc biệt tấn công cái người già người có bệnh nền thôi không chỉ cái người mà gọi là sức khỏe đang ok à, không có phải già mà cũng không có bệnh nền thì cái bệnh nó, nó vô không được không thì cái thiện cũng bị trang như vậy nó phải có cái nền quý vị à cái gì nó phải có cái nền hết cái xấu nó cũng cần có cái nền để nó phát huy phát triển thì cái tốt nó cũng phải có cái nền để nó phát huy phát triển nhớ nha ừ, nhớ cái đó thì cái lúc mà mà mà ngáp ngáp cận tử đó thì muốn được trợ niệm muốn được hộ niệm mình phải có cái nền trước cái nền đó là thở bình sinh đấy thở bình sinh à, mình gọi là thiện nhiều hơn ác thì lúc đó nó tốt ừ. còn cái ác nhiều hơn thiện là mệt lắm à, còn cái trường hợp thứ ba đó là thiện ác ờ, tương đương 50 50 thì ở đây nó có ba trường hợp thiện nhiều hơn ác là coi như không cần ai hộ niệm này của trộm thứ hai là thiện ác tương đương thì lúc đó cũng cần có cái hộ niệm ờ, thì lúc đó là lúc giành giật ờ, giữa sống và chết giữa thiện và ác giữa tỉnh và mê nha thì lúc mình chỉ cần mình cần một giọt nước tràn ly thôi Đấy. 50 50 lúc mình chỉ cần mình mình cần mà bên thiện nó 51 ở bên ác nó 49 là mình thấy khỏe rồi nha thì cái hộ niệm cái trợ niệm trong lúc cận tử đấy nó chính là cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái đó đó chính là cái, cái số 1 đó đó cái số 1 để nó biến bên gọi là là cái số 1 nó biến cái lực lượng hai cái lực lượng đối trọng giữa thiện và ác đó thì lúc đó cái hậu điểm nó lúc bây giờ nó giúp được cái thiện trở thành 51 này 51 còn nếu mà thiếu đó thiếu cái hậu niệm thì maybe lúc mà có thể đó là cái ác lúc đó nó 51 mà cái thiện 49 là cũng mệt lắm nha cho nên cái hậu niệm mà nó cho mình cái đó nó cho mình cái 49 51 nhưng mà mình phải có cái nền mình phải có cái nền 50 nha mình phải có cái nền 50 thì người ta mới thêm một vô nó mới thành 51 còn mình mới có 42 38 thì thì thì, thì, thì, thì, thì, thì bộ nội là thí dụ như mình 42 nó quất thêm cái một mới 43 thôi 28 điểm thêm vô mới cái 29 là đi đâu nha để cân để nhỏng rồi là sao cân nha cho nên ấy, là mình phải 50 đó là người người tệ nhất đó nhất là thiện nhiều ngát là quả ngon trường hợp thứ hai là thiện ác bằng nhau có nghĩa là hồi mình còn sống đó ai rủ cà chớn thì cũng cũng cũng theo mà ai rủ dễ thương cũng theo đủ đi chùa đủ từ thiện đủ tu thiền thì mình cũng làm mà ai rủ bài bạc eh, sát sanh ờ, nhậu nhẹt karaoke thì mình cũng làm luôn à. thì bữa nay ừ, tôi cũng lỡ miệng tôi nói thì thế nào trong rơm của người sóc ok tại sao karaoke cũng kể là bởi vậy nó như thế này là bởi vì theo karaoke nó thấy nó thì về mặt dư luận xã hội thì nó không phải là tội ác nhưng mà đắm đuối đê mê trong đó nó là ác à. chị ác đây nó không có hiểu tình nghĩa ngoài đời nha nó không phải là ác ôn khát máu côn đồ giả mang muội rợ không phải mà ác đây nghĩa là bất thiện ác đây có nghĩa là không có thiện nha bất cứ cái đam mê nào trong cái vật dục đều là, là bất thiện hết Đấy. đam mê trong cái cái, cái đẹp không? đam mê tìm cái để nhìn đam mê tìm cái để nghe đam mê tìm cái để ngửi để nếm để xúc chạm đam mê niềm cái sự gọi là êm ái ấm cúng cũng là niềm đam mê thì tất cả những đam mê nó đều không có tốt đều không có tốt hết nhớ nha ừ, nhớ cái đó thì uh, có người thì rủ mình làm thiện mình cũng làm có người rủ mình làm ác cũng làm thì tôi gọi đó là 50 50 thì cái người như vậy đó lúc cần tử là họ cần thêm cái một họ cần cái gồ cái hộ niệm của người khác để họ, ờ, nó nó nó lật ngưỡng tình thế trở thành là 49 50 49 51 à, còn người thiện nhiều là quá ngon rồi ví dụ như là thiện 80 uh, ờ, thiện 90 thiện 70 thiện 65 là ok nha ừ, rất là ok à, còn cái mà ngại nhất là cái thiện mà nó dưới 50 nó chuyện khó lắm à, niệm ờ, và nói để rung không đó là mà có nhiều khi phải rung nó mới khá được này có nhiều khi mình sống cần niềm vui cần cái sự lạc quan nhưng có đôi lúc chúng ta cũng phải cần đến một tí bi quan chứ quý vị nha ừ. bởi vì tôi nhớ trong cái cái, cái, cái gọi là nguyên tắc uh, kinh tế nó, nó có một cái đó là quan sát thấy được cái lợi thế ừ, cái thời điểm vàng của mình đó, đó là một cơ hội kiếm tiền nhưng mà nhận ra được à, cái cái chỗ nhược cũng là một cơ hội làm kinh tế nhận được cái chỗ nhược của mình á không để mà kịp thời gọi là lấp đầy cái chỗ nhược đó không tẩy xóa cái chỗ nhược đó mà nhớ nhà trong kinh tế mà cả trong chiến trường cũng vậy nhận ra được cái lợi thế của mình đó là mới cái 50 phần trăm thôi mà phải thấy ra được cái chỗ yếu của mình nó là 50 phần trăm còn lại thì mình mới, mới khá được mới trụ được mới sống được à, chứ còn mình nói rằng đó là tôi chỉ cần nhìn cái đẹp thôi đó không chỉ cần nhìn cái hay cái ngon lành cái thơm phức thôi đó thì tôi e rằng đó là một cái nhìn rất là phiến diện rất là thiếu sót này rất là nông nổi thiển cận nông cạn nha đời lúc nào cũng phải là có khả năng nhìn ra cái cái lợi thế của mình mà có khả năng nhìn ra cái nhược điểm của mình này thì trong tu hành cũng vậy mình phải có khả năng là tự tạo niềm vui phải. mà cũng có khả năng là thấy ra được ờ, những cái mối đe dọa những cái có thể phương hại cho mình nha đó rất là quan trọng sẽ có một ngày mà cái niệm của mình nó không như mình muốn cái trí tuệ nó không của mình nó không như mình muốn cái niềm tin của mình đó, nơi chánh pháp nơi Phật pháp, Phật pháp nó không như mình muốn nó đau quá mà quý vị đau lắm rồi lúc đó hoang mang sợ hãi chưa kể là lúc đó mình thấy những cái gọi là kỳ hình dị tướng dị tượng này hình dị tướng mà thấy ba đầu sáu tay 12 con mắt xanh lên đỏ mỏ đầu trâu mặt ngựa lửa cháy phừng phừng chảo dầu hừng hực hoặc là thấy dị tượng có nghĩa là nhiều khi mình thấy những cái như là mồ hoang mã lạng rồi đều cao thác sâu rồi thấy súc vật thấy đâm chém thấy chiến tranh thấy máu lửa đó cũng mệt lắm nha lúc đó lúc cận tử ờ, và làm sao mà để cho những lúc đó lúc nào mình cũng có cái chánh niệm giống nhau vừa nhìn thấy biết đây là ảo giác vừa nhìn thấy biết đây là ảo giác vừa nhìn thấy biết đây là cảnh giả biết rằng là cái gì rồi cũng vô thường cái hình ảnh này là vô thường mà cái tâm trạng sợ hãi này rồi cũng vô thường Đấy, có người họ nhờ niệm như vậy họ yên trở lại hoặc có người thì họ suy niệm thế này tất cả đều là vô ngã bởi vì nếu ta thân này của mình tâm này của mình thì những cái bất toại này nó đâu có xảy ra không nó mới xảy ra mà chính vì thân này là vô ngã tâm này là vô ngã các pháp là vô ngã cho nên bây giờ mình mới đang sống ở trong cái bất toại như thế này trong sợ hãi mà trong đau đớn như thế này mà nếu nó là vô ngã thì khi mình thấy nó được vậy là cái lòng mình nó khác rồi mình thấy mọi thứ là vô ngã không có gì là tôi là của tôi là lòng mình nó nhẹ lắm nha và mỗi ngày nên là chuẩn bị trước một cái đề mục gọi là ruột ví dụ như đề mục hơi thở đề mục niệm phật đề mục niệm chết à, để lúc đó mình mình mình gọi à, là thanh quán niệm xứ thọ quán niệm xứ tâm quán niệm xứ pháp quán niệm xứ để lúc là có xài liền hoặc là lúc ngặt nghèo quá thì mình chỉ nghĩ đến một chuyện thôi mình đã gọi là gieo duyên giải thoát để gặp Phật Di Lạc lúc khẩn cấp có người là họ không còn tu niệm xứ được nữa họ không còn niệm được gì họ chỉ nhớ bao nhiêu đó là mình đã gieo được duyên để gặp được đức phật di lạc. mà ngài ra đời thì chỉ cần mình có duyên giác ngộ thì mình ở đâu ngài cũng móc mình lên được hết chỉ cần hữu duyên thôi là mình ở đâu ngài cũng móc mình ra được hết nhớ nha nghĩ như vậy để cho nó nó, nó, nó bình tâm không? mà nó bình tâm phải nhớ cái đó ừ, phải nhớ cái đó nghĩ như vậy ừ, có chuyện cũng hãy là nói luôn là cách đây đây có đúng một tuần thôi chuyện nhỏ chuyện qua rồi là chúng tôi bị đau đớn nhiều ở bàn quan giữa đêm ở trên núi núi tuyết chúng tôi phải đi cấp cứu ghê chưa Cái đây một tuần diễn qua rồi phải đi cấp cứu trong đây cách đây mới một tuần thôi cách đây mới một tuần thì lúc đi vô trong đó nằm ở trong cái phòng cấp cứu thì uh, phải nói cái ánh sáng và cái hình ảnh trong đó khiếp thực chứ mà, mà cái người phật tử họ đưa tôi đi họ đã nói tôi rồi không có ơi con cũng có bị mà nhưng mà tôi đau quá đau đi mà mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó mới thấy mấy cái bài giảng của mình á không biết những người nghe mình họ có được cái gì nhưng mà những cái suy tư của mình á, thường ngày và lúc mình vận dụng để mình giảng cho người ta lúc này mới là lúc mình xài à, thì lúc đó có bị hỏi từ lúc chị đã xài cái gì lúc tôi chỉ xài cái vô ngã thôi tôi chỉ nghĩ bụng tôi nghĩ rằng là nếu nó là của mình không thì mình đâu có gặp như vậy không à, và cái chuyện mà, mà sanh lão bệnh tử này nó phải có một bụng mình mình đâu là trung vô lượng chúng sanh hả có mặt là phải có bị thôi mà cái bị thấy khiếp không cách đây một tuần chúng tôi đã đi ờ, cấp cứu trong đêm á, nha cấp cứu trong đêm nó đi nó chịu ra mà nó đau quá à, nó chịu ra ờ, không nên đem việc riêng kể ở chỗ chung nhưng mà phải nói gì đó cho bà con rung đó, đó là đây là nhân chứng sống ngồi trước mặt các vị đây nha một tuần thôi mới cái này mới một tuần thôi đi ban đêm ở đi cấp cứu từ trên núi mà phải đi xuống phố ừ. thì chưa đâu quý vị bây giờ quý vị chưa bây giờ kỳ rồi bác sĩ pháp tính ra đi à, chịu tính ra đi thì đó là một cái tiếng chuông tiếng chuông từ bên kia núi để cho mình thấy à, là giữa đêm đời mình phải khẩn cấp là một ngọn đèn ngọn đèn sáng ngọn đèn cho chính mình và ngọn đèn cho người khác đừng có nghĩ rằng tôi lo phần của tôi tôi không bàn thiên ngã sai cái ý nghĩa của ngọn đèn nó không dừng lại ở chỗ là nó rội cho riêng nó mà cái ý nghĩa tác dụng của ngọn đèn nó phải rội cho người khác thì cái ý nghĩa cái giá trị cái tác dụng của nó mới lớn và cách đây ngày mới ngày hôm qua hôm kia hôm kia trong cái giải lớp giải tình sẽ tôi có nhắc lại cái này Phật tháp là một cái con đường hành trì mà khi mà mình lo cho người khác cũng nghĩa là mình lo cho mình mà mình lo cho mình cũng nghĩa là mình đang lo cho người khác không cho nên là một cái ngọn đèn đúng nghĩa một ngọn đèn đúng mức không phát huy được tác dụng ý nghĩa và giá trị thật sự của nó thì nó phải là một ngọn đèn là có thể có cái sức phục vụ lớn không? rộng rãi à, mỗi ngày tự xét xem à, mình đã là làm gì cho những người chung quanh mình và xa hơn nữa là những người mình quen biết không? các vị còn nhớ câu chuyện tôi kể các anh chàng hậu võ trên núi cái ngày mà hạ sơn để bị đi lập nghiệp ở trong ờ, ờ, thiên hạ đó, thì sư phụ có dặn thế này chúng ta là con nhà võ gây dựng sự nghiệp cái võ nghiệp của mình nó nằm trong nắm đấm nha ông nói ông đưa cái nắm tay lên nhưng mà con nhớ cái nằm trong nắm đấm nó nhỏ hơn nằm ở trong cái vòng tay nằm nó nhỏ hơn cái vòng ôm mà cái nằm ở trong cái vòng ờ, vòng vòng vòng ôm của con nó nhỏ hơn cái nằm trong tầm mắt của con không không có tầm mắt vì tầm mắt của con có thấy được một vài cây số nhưng mà cái mà trong tầm mắt của con nó lại luôn luôn nhỏ hơn cái mà con có thể nghĩ đến nằm trong cái tầm suy nghĩ của con à, nhớ nha cái này tôi rất là thích câu chuyện đó à, tôi nhắc lại cái mà trong nắm tay của con nó nằm trong nắm đấm của con nó luôn ít hơn cái nằm trong vòng tay của con mà cái nằm trong vòng tay của con nó luôn luôn ít hơn cái nằm trong cái tầm mắt của con và cái nằm trong tầm mắt của con luôn luôn là nó nhỏ hơn cái nằm nằm trong cái tầm suy nghĩ của con đấy mà cái mà thầy muốn là cái sự nghiệp của con nó phải vượt khỏi cái nắm đấm vượt khỏi vòng tay vượt khỏi tầm mắt thì lúc đó cái võ nghiệp của con và của cả sơn môn này mới là được hiển hách đấy. thì ở đây cũng vậy cái giá trị của mỗi con người nó phải vượt khỏi cái gì mà, mà xưa giờ mình vẫn quẩn quanh đó là mái nhà đó là tình cảm vợ chồng đó là con cái đó là mẹ cha cái đối tượng phục vụ và hi hiến của mình ấy nó phải vươn ra cả bạn bè láng giềng bà con thân thuộc và đến cả những bạn đạo và đến cả những người mình không quen biết còn về phía họ dĩ nhiên tôi nói cái này hơi khó nhưng mà sẽ có một ngày các vị ngáp ngáp các vị sẽ thấy cái chuyện mà người ta dễ ghét á, là chuyện của người ta nhưng mà mình dễ thương nó là chuyện của mình nha tôi nhớ tôi nhớ tôi có đọc được đến đâu đó cái câu này rất là hay bước một ta thương người vì ta nghĩ đến người ta thương người vì thấy họ là ai cho nên ta thương bước hai ta sống thiện là vì ta thấy mình là ai các vị hiểu hiểu được cái câu này không ta các vị hiểu đi làm ơn hiểu dùm cho tôi mừng đi bước một ta thương người vì ta thấy họ là ai bước hai ta thương người vì ta biết mình là ai vì cái con người như mình không còn lựa chọn nào khác mình chỉ có sống thiện thôi đó ghê chưa ừ. bước một thương người vì thấy họ là ai bước hai thương người vì biết mình là ai bước một tôi thương anh là vì anh bước hai tôi thương anh là vì tôi không còn cách khác uhm, tôi không còn có cái khả năng sống khác được cái tình thương đó ok chúc mọi người vị một ngày vui nha À, hẹn lại cái lại từng sau ừ, bây giờ xin chân thành chân tâm chân tình hồi hướng công đức à, pháp thí và thính pháp này đến là tượng tọa ờ, pháp tính và đương nhiên bữa nay tôi đã thuyết pháp à, trong một cái tâm tình hơi đặc biệt thành kính cúi đầu cúng dường công đức này đến à, là hai cụ thân sinh của tôi là mẹ ruột của tôi bố ruột của tôi đến sư cậu của tôi Dạ, đến siêu pháp tính và đến ờ, là thân bằng quyến thuộc nhiều đời dạ, của từng người ở trong cái room này à, các vị hãy nghĩ tưởng đến gương mặt của họ à, tên tuổi của họ hình dung rằng họ đang ở đâu đó đang chầu chực lắng nghe đợi chờ mình có nghĩ tưởng gì đến họ hay không à, mình chia phước hết dạ, cho từng người trong đó mong rằng tất cả các vị khi mà nhận được công đức này hoặc là được chư thiên bách bảo thì gọi là à, hãy hoan hỷ với phước báo này rồi tiếp tục tìm ra được ánh sáng tiếp tục sống như là một ngọn đèn có tim có dầu được thắp sáng có tim có dầu có lửa và à, cái khả năng hy hiến đóng góp à, càng nhiều để phát huy ý nghĩa tác dụng và giá trị của cái thân phận ngọn đèn giữa đêm đời sinh tử nam mô bổn sư thích ca dạ. kính xin trường trường sư ta rửa xa rửa xa rửa xa à, chúng con kính chúc sư được nhiều sức khỏe à, chúng con kính chào sư dạ à, bài pháp thoại hôm nay của sư à, mang đầy ý nghĩa và tình cảm dành cho tất cả mọi người cũng như à, sư pháp tính à, sư cũng vừa nói à, con cũng nhân dịp này à, cũng là bài pháp thoại cuối năm của sư chúng con à, đại diện cho các anh chị em trong ban tổ chức kính chúc tư được nhiều sức khỏe à, và nhân và anh kiên cũng xin kính chúc quý vị à, chuẩn bị vài ngày nữa là hết năm à, năm 2020 trôi qua à, năm 2021 à, sắp đến à, cũng là dịch Covid à, cũng có cái à, rủi ở trong đó nhưng mà cũng có cái may là mình thường xuyên thường xuyên được sư um, sách tấn nhắc nhở mình trên con đường học tập và tu tập à, bước thềm năm mới nhân và anh kiên kính chúc mọi người à, được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân tam bảo à, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe nha và tràn đầy hồng ân tam bảo cùng với gia quyến à, và hẹn gặp lại quý vị à, pháp thoại từng tới đã vào năm mới xin kính chúc quý vị à, một đêm an lành và hẹn gặp lại quý vị xin kính chào quý vị <laughs> cảm ơn anh kiên nha vâng anh <laughs> dạ. dạ. dạ. À, kính, à, kính chào mọi người dạ. kỹ thuật gia của à, lốp đó quý vị à, những hình ảnh mà quý vị coi lên ngọn đèn hay là trái chuối cây chuối là đều do anh kiên nha quý vị nha xin cảm ơn anh dạ, chào anh. Dạ. <laughs>